nay chạy ong nhà em quay mật nha các khách hàng ôi ong mật ở trong tổ 100 phần trăm nè rồi là các anh chị các bác tay chuyên nghiệp không đẹp không quá đẹp luôn nè ong chín biết nó tổ à Mật ngon lắm các khách hàng ơi Đẹp chưa Hồ lắm luôn à, Bây giờ sách vô đây quay mặt ra sao để em hai can hả ô nó hỏi hỏi hỏi hỏi chủ trại cái này bỏ vô quay nè ừ hỏi anh đó cắt ra xong bỏ vô đây quay chưa chưa từ thiên nhiên luôn ờ, lên hoàn toàn từ thiên nhiên luôn nhí nhí nhí người ta ăn tưởng là không nghe thấy đâu <laughs> hoàn toàn từ thiên nhiên hoàn toàn từ thiên nhiên đây đây xuống đây xả ra đẹp không một vừa đặc vừa đẹp chất lượng